Bạn em thấy tôi hôm đó anh bước bên ai Cả hai đều say mà tôi sách cô ấy trên vai Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh Không quan tâm anh đúng sai một ý đã trao trách But trời đâm sâu no no no no baby no no có lẽ là điều tồi tệ nhất một người con gái như em quá nhiều điều để mất không như anh chỉ có đôi câu thơ